rồi ok chào toàn thể anh em năm mình là BCB miền Trung thì hôm nay mình đi làm một clip à, sang cò nha anh em à, mình mới bem được à, mới quất ba con này anh em à Má nó quất, được ba con rồi à. quất được ba con mà mà mà nó, nó, nó, nó mình không có quay được nha tại vì mình đem máy quay nhưng mà mình quên đem có thể nhớ thẻ nhớ của máy quay á đấy mình đi cách ba chục cây ba hơn ba chục cây cây số là thằng em mình nó đang chạy và nó lấy rồi Ủa máy ngoài kia có mấy con cọp Nè anh em Còn một cái hai này nè Ui mẹ nó ngồi to lắm Ui mẹ Ờ, bộ da nhăn luôn đây, đây một ba con em này có một con bị gãy cánh đứng cù lụ cù lụ này đây này, này dưỡng hình này đấy đấy nó nó bị gãy cánh nó còn đi đó hai con chết ngồi đó này. đấy, cắm cắm câu giả bên nha em anh em ơi một em nha nãy giờ mấy quay bên mấy con chưa có quay bên con đầu tiên nha sáu mươi tám mấy à lục xuyên ức xuyên ức là chết giờ đó mà mới xuống hai con nha anh em à, một con này hai con ở đây dứt con trong bừa nè này con này bắn ngay tâm họ kêu họ nói à thôi em xuống nha nó xuống biểu cái này nha tay anh em đây đây có con này đấy mới còn mới đắp xuống này rất gần trước thầy, bài chắc cỡ bằng ngày tầm á

75 mấy anh 75 mấy chấm rưỡi à đủ mãi nhớ nhớ không à, năm nãy bán 53 mấy ngày tâm Ủa, còn ba cái bàn luôn dính là hốt rồi gãy cắm nhanh thêm, sáu mươi sáu chấm nha anh em sáu mươi sáu mét ngủ ngủ ra anh em ạ nãy canh một chấm quá mẹ lắm má xuyên ức mà thấy dễ sợ vậy gãy cánh xuyên ức giữa bay này bà ấy bắn ngay tâm hồn số hai lựa chọn là mổ cánh bằng nhé ừ. ừ. câu nữa như này chuyển ức rồi đó Nó đụng lại ba bình thường đúng không? Có đâu? trước này đạo bình thường chưa chưa đang bay mà đó họ bình thường mà không đủ mẹ xuống nữa nha này xuyên ức rồi đó đủ một xuyên ức trong đây rồi chết mẹ luôn chết mẹ mà đâu đủ bài luôn bay luôn bước qua trái đấy đúng rồi bước qua trái đấy đúng rồi biết này này

văng đi kinh này thấy chưa đụng mà bục cừu này